Mình Mình cho tôi xin thôi Giữ chức vụ làm chồng Mình Mình chán ở với em lắm mà Tôi muốn sống một cuộc sống tự do Tự tai, tự hại Cái gì cơ? À Quên Tự do, tự tại À rước tôi về sử dụng lên bờ xuống ruộng giờ nói thôi là thôi được à hả vì ai mà tôi đang vòng eo năm sáu giờ bụng lại ấy lên như cái thúng hả vì ai mà tôi đang kẻ đón người đưa giờ con bồng con bế hả thì tôi cũng đang trai tráng giờ héo hon đấy thôi cày với bừa làm gì cho lắm lại còn kêu mình có người khác rồi hay sao mà bỏ mẹ con em đi nói bảo mê tín Ngày xưa mình tựa Thúy Kiều Sao giờ lại giống người yêu